em sắp đi nghĩa vụ quân sự nhưng mà em đang thích một bạn không biết em có nên thổ lộ người ta không em sợ làm khổ bạn ấy thôi anh nghĩ là trước khi đi thì mình cứ nói đi cứ nói hết đi em ạ vì ờ, anh ờ, thích em từ lâu lắm rồi nhưng mà anh sắp phải đi nghĩa vụ quân sự ừ, làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc ừ, em có đợi được anh không em cứ nói thẳng như thế xem người ta ý người ta như thế nào đợi được thì đợi không đợi được thì thôi làm sao đâu <laughs> đi năm thời gian Nam ra Bắc tiễn bạn trai lên đường nhập ngũ đây anh em. Thôi anh đi nhé, hai năm thôi đừng buồn và chăm sóc mình khi anh không cạnh bên. Anh bên đây cũng mong em lắm. Lưu ý bàn trong giây. còn ở nhà đàn nở mà không được bộ đội bắt đi ở nhà nước bắt đi được chưa được chưa Hãy subscribe cho kênh hồn nhiên hết nhỉ anh giấu tình này anh mang tình này đến lệ trên khoe âm amigai anh đưa về nhà anh cho ngọc ngà rằng người xa cảm ơn anh nắng yêu thương ghé thăm Nhìn về bầu trời xanh thắm thắm Lấp lánh muôn sao hạt cùng em Chẳng thể ngon lơ Chẳng để bỏ lỡ Một ngày mà con tim bơ ngơ Khoác lấy đêm đông bởi nụ cười Đôi ta vừa hay gặp lúc yêu thương Khẽ ngang đây thắp sang một phương Hoa như mưa ta vừa hay gặp lúc thanh xuân vẽ lên mây ước nguyện đơn thuần nếu đó mình Em đừng chờ anh nữa vì là anh biết là em cũng sẽ phản bội anh thôi Anh đưa em lên sofa xem phim như ở CGV I finding out her spot, they call me the Shinichi Em ơi lên đây đi đưa đi từ Tây Ban Nha sang Tunisia Lênh đênh trên du thuyền mà anh dạ Thả đâu đây I'm free Rồi đi đi em đi Anh khỏe mà em những tháng ngày năm đó thôi thôi bạn tiếc rất nhiều gì tôi tiếc nhất là tôi chỉ tiếc cho thầy anh em có người yêu mình cắm sừng đôi bạn <laughs> tiếc là không có Mười năm thời gian 这份悲哀，遗憾心酸，却早有打算。我伪装的力量，无关看淡，还无意之间对你的事偷偷打探。多年之后。 đi ừ lên lên lên đi các bạn hey à, về bắt cầu bắt cầu bắt cầu mất khẩu đi thôi mày ấy đi được cái này không ba không bảy không hai á không ba không bảy quay rồi cái tao quay rồi cái cười cái Mười hai Trần Văn Quang Mười ba Trần Văn Thắng Anh Thắng lên rồi Mười bốn Vũ Trọng Quân 15 Nguyễn Văn Chiến 16 Lục Duy Diêm Nguyễn Ngọc Duy Nguyễn Văn Thắng Trần Tiến Sang Ngô Xuân Thành Trần Tiến Dung đó Trương Ngọc Anh Nguyễn Văn Hồng Thôi anh đi nhé Hai năm thôi đừng mình khi anh không cạnh bên anh bên đây cũng mong em lắm cố sống nhiệm vụ anh sẽ về một